đấng pháp dương vô thường ba cội chẳng ai bằng thầy dạy à, khâm trời sanh nghiệp ba kỳ Cơn dân cùng tan tan ân kim công cùng tầng Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng đạo cảm thông không thể nghi bàn lời để châu vi đạo tràng mười phương phật bao hào quang sáng ngời trương bảo tỏa thân con anh hiện cúi đầu xin thể nguyện sanh lễ nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiền vị lai tâm vân chư phật tôn pháp hiền thanh tăng thượng trụ tam bào Chiết Nam Đàn Lễ Nam Mô Ta Bà giao Chủ Điều Ngự bổn Sự Tinh Ca Mâu Ni Phần đương lai à sanh di là con vần đại trí dân Tổ sư lợi Bồ Tát Đại Ảnh Phổ Hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chi tâm đảnh lễ nam mô tây vương cần là thế giới đại từ đại bi nga di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chi bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đại ni nam mô hăng ra đạt na đa ra dạ dạ nam mô a rị dạ ba lo kiền đệ hướng bán ra nhà dạ bồ đề tăng đó bà gia dạ mai hằng tôm đó bà gia dạ mai a ngà lô ni ca nhà đa phàn về lo đăng na đa tòa nam mô tăng ni lần đó mong mong a di nhà bà lơ nghiện đê thất phật đa lăng đà bà nam mô na ra cận trì ngày rễ ma a bàn đa sa mê tất bà a ba động vô bằng a tại nhân đang bà tán đa na ma bà dạ ma văn đang đấu đắc địa tạng a bà lô ê lô ca đê ca ra đê nhi ê đề ma a bồ đề ngầm tăng đo tăng bà tăng bà ma ra ma ra ma ê ma ê đà những cầu lô ngâu lô kiết mong độ lô độ lô phật xà gia để mang ham phật sáng gia đê đà ra đà ra địa đệ ni tất phần ra gia gia ra gia ra ma ma phật ma ra mùng đề lệ nghi hay nghi hê tân nam thân ra ra tâm phật ra xa lời vẫn xa vẫn văn phật ra xa gia hồ lô ô lô ma ra ô lô ô lô hê rị ta ra ta ra tất thì âm um thần rễ tao ra tao ra bồ đề gia bồ đề gia bồ đà gia bồ đà nhã nhị đế thì gia na ra gân thì địa Đi Sắc ni na ba gia dạ ma nam ta bà ha nắng đại dạ ta bà ha mai a nắng đà dạ ta bà ha nắng đại vô nghề thất bàn ra dạ ta bà ha na ra cấn trì ta bà ha ma ram ma ra ta bà ngã tăng ra tăng nga một khế dạ ta bà nga ta bà ma nga nga bất đà dạ ta bà nga dạ kiết ra nga bất đà dạ ta bà nga ba đàm ma yên đất đà dạ ta bà nga na ra gần trì bạn đà ra dạ ta bà nga ma bà lấy tăng yên ra dạ ta bà nam mô hăng ra tát nam đa ra dạ gia nam mô a di dạ ba lo kiên đế nước bàn ra dạ ta bàn an tất điện đô mạng đã ra bàn đà dạ ta bà nam an thân điện đồ mạng đa ra ba đà dạ ta ba nga an thân điện đồ mạng đa ra ba đà dạ ta ba kinh lại đơn tê tôn à, quỳ các phật đàn nay con phát đại nguyện trì sam nước tự bi nhân trên đền bốn ân nàng dưới dùm ba đường khổ nguyên nhân ai tại nghe liền phán tâm bồ đề thật hành hạnh trí huệ à, tập họp môi phương đừng Bảo thân này kênh đông à, Cùng sinh về cực à, làng Niệm cái kinh kệ Phật Pháp cao sâu rất nhiệm màu Trăm ngàn muôn kim khó tìm cầu nay con nghe biết chuyên trì tùng hồng Nguyện rõ như lai nghĩa nhiệm màu Nam mô Bụt Sư Thích Ca Mâu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 đào tràng sam ngói nước lành tử bi à, ba đời chư phật chứng tri à, còn đem tánh mạng quy y phật đạo Nam mô Hoa Khước Tỳ Bà Thi Phật Nam mô Thi Khí Phật Nam mô Tỳ Sa Thủ Phật Nam mô Câu Lưu Tôn Phật Nam mô Câu nam Hàm Mâu Ni Phật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 Pháp sám môi của sám thế nước từ bi cuốn trung lại Phật và lập lại tâm tương để sám hội cối đầu đảnh lễ mười phương chư Phật hiện thanh so thương muôn loài Chị bãi vương phạm tuyệt vời Nước lạnh rửa sạch ba đời nghiệp quán Nay còn sao hận không tan Xin đem tánh mạng trước đàn quy ý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 Nam mô Long Trung Thượng Tôn Dương Phật Nam mô Bảo Thắng Phật Nam mô Gia Qua Định Từ Tại Dương phật ơi nam mô ca sa tràng phật nam mô sư tử hống phật nam Nam mô Văn Thù Tự Lợi Bồ Tát Nam mô Phổ Thiền Bồ Tát Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát ơi Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Giờ đây đành lễ Phật rồi con xin bày tỏ những lời ăn năn Nhờ ơn rửa sạch nghiệp căn à, thân tâm thanh tịnh bẩn khuân tiêu trừ không à, còn vọng tưởng mộng mơ à, không còn vương mắt nghi ngờ pháp linh trong giờ ác việc thiện sinh à, chủ tâm quản xe tiến trình căn nguyên à, một là quan sát nhân duyên à, tội do ngu vốn vô biên mà thành Tâm tư vốn chẳng hiện lành na Bởi không kiên cố thực hành đạo sâu quá quan khiên nghiệp chướng ngập đầu hoàng Tự mình như cả căn câu tham mọi Như thầm kêu can tưởng chơi Tự mình giam hãm cuộc đời tự do ngang Thiêu thân vào tới lửa loạn Tự tiêu tự đốt thành cho quan tàn Vì vô mình mới nghênh ngang Lìa xa ban tố công màng lời hay Phật và Bồ Tát chỉ bài à, cũng không nhìn thấy được ngài mà vào à, hai xem nhân quả luân luôn à, ba đời bảo ứng gây nhiều gian nan gieo nhân hai qua nào quang ờ, đâm chìm biển khổ miên man vô bờ ờ, dù cho tay kiếm tay cờ ờ, dù cho quanh liệt ngôi vua lây lần cũng không quản khắc vô chừng à, à, à, hết đời cũng đỏ ba tầng giữ kia dù cho phước báo ê hề ở, trong ba cõi lầm mê dần còn bốn không định cũng hao mòn phước kia hưởng hết lại hoàng súng sanh làm thân trùng bỏ hội tanh đeo mình trầu trắng tranh giành máu hôi âm Vậy mà vẫn cơ biến lời ngã Giờ không biến tam ba đời nghiệp quan à, Khánh vì nước ngập hổ lan à, Mà ôm đá nặng kim đàn thoát thân à ba là quan sát bản thân à, mặc dầu tánh gia chanh à, nhân săn rồi à, nhưng vì mê muội nhiều đời ái ăn chật dịch như trời đầy sao âm Mênh mông chẳng biết phương nào à, Phá sanh à, tuệ giác Tìm vào chân như à, Triệt tiêu ba kẻ tội thù Ngăn đường giải thoát ngu tư chất chồng khi xưa phật chí đại hùng à, quyết tâm khổ hạnh dứt lòng tử sinh à, luân hồi hư quyển vô hình à, trở về bản giác chuyện dành pháp luân Bốn là quán sát Phật thân à, Bậc sanh bậc diệt trong ngần lưu ly à, Việc siêu tư cu bánh phi à, An nhiên gian đức tự bi không ngần ngàm vào đời tiếp độ phàm nhân à, tuy rằng chẳng thấy mà gần kề bên à, quán sông bồn thứ căn nguyên à, thật là phương pháp thánh hiền hằng tu lội trừ chương ngại ngục tù à, vượt dòng sanh tử vân vô coi thường à, con sinh à, sám mối mười phương à, chế thành cung kinh cúng dường chư tôn à, Nam mô Bảo Quang Minh Phật Tân Tư Duy Phật Nam mô Bảo Hóa Vi Nhiêu Phật Nam mô Bảo Thiên Phật Nam mô Bảo Thắng Phật Nam mô Bảo Cao Phần ấy Nam mô Bảo Kiên Phần Nam mô Bảo Ba Đầu Ma Phần Nam mô Bảo Niệm Phần Nam mô Bảo Lực Phần Nam mô Bảo Sơn Phật Nam mô Bảo Diêm Phật Nam mô à, Bảo Diêm Vi Nhiệt Phật Nam mô Bảo Chiếu Phật Nam mô Phong Chiếu Phật Nam mô Nam mô Địa Cộng Hoa Phật Nam mô Diệu Thuyết Phật Nam mô Nguyện Thiết Phật Nam mô Kim Cang Thuyết Phật Sam môi sự chương ngày của phiền não Từ vô thị đến hôm nay Chương ngày phiền não càng ngày càng tăng Lắm che thiền tánh huệ căn Không cho thấy Phật ân cần xót thương Không cho nghe pháp chân thường nào không gặp thiền ngũ thanh tăng ngột trì không cho giải hết ba thì nghiệp quan bực bánh biết gì nữa đâu Đường ngài nẻo sang pháp màu hoa như mù chẳng biết nông sâu mà dò tranh trời quang đất quanh co biết đâu phiền não cũng do tại mình làm Thần thông chẳng tay an lên à, nỗi bao chưa ngại tu hành Phật môn à, thiền tình tu chẳng nên hồn à, quán nhân duyên lại dập dồn chướng duyên bảy phương tiền cũng chẳng chuyên à, bốn công gia hạnh chướng tiền chẳng xong à, từ bi hệ xà cũng không à, văn tư tu cùng chẳng công cán gì mong về tàm quảng vô vi mong về giác ngộ liệu tri đạo màu thiền tứ niệm xứ càng rầu năm căn năm lực có đông mà hành nằm bốn thứ thần tôn chẳng thành ba bay phẩm đạo cũng đành dễ vui cũng vì phiền não mà tôi tam minh tư tri muôn đời chẳng thông vô ngại bốn đạo lòng vòng mà sao ba la mở có lòng phật thi à, tư nhiệt pháp chẳng biết gì đại thừa bốn thể ngũ si chẳng tường à. Mười minh mười hạnh ương ương Mười hương mười nguyện biết được nào tô Tệ gia trì kiến như mù à, Bồ Tát mười địa nghìn thu chẳng còn nằm nào phiền chồng chân nhớ non tâm nào tĩnh lặng đặng tròn quả tu đảo phiền chứ ngại công phu con xin sám hối tận dù hẻo on ông sông có cạn núi có mòn cũng sanh ba tiếc lòng son không sơn hương về chư phật chư tôn khẩn cầu gia hộ tâm hồn lắng trong một mai đạo hòa đảng xong nguyện về cứu độ tận cùng chúng sanh nam mô bảo thuyết phần nam mô bảo trượng phần Nam mô vô lượng bảo trượng phần Nam mô vô cấu trượng phần Nam mô vô biên trường phần Nam mô pháp trường Phật Nam mô bảo cái phần Nam mô quân bảo cái phần Nam mô Ma Ni Cải Phật Nam mô Kim Cải Phật Nam mô Phật Tấn Vương Phật Nam mô Tăng thượng Quả Thành Tổ Vương Phật Nam mô Tăng thượng Dòng Ánh Phật Nam Nam mô vọng thế phần Nam mô trì thế phần Nam mô nhiên đăng phần Nam mô nhiên đăng hoa phần Nam mô thanh tịnh nhiên đăng phần Lời nguyện và lại Phật về sự sám hội trên gối đầu kinh lại thế tôn nhờ công sám mỗi tâm hồn lẫn trong ăn năn bươi cả tấm lòng mong ơn chữ Phật cảm thông hộ trì Nhờ công sám nước từ bi ba mà ba nghiệp chương ba thì được tiêu Từ nay từ tại phiêu nhiêu tòa sanh thì theo điều ước mong chẳng do ác nghiệp xoay vòng tịnh tạnh cõi phật hòa đồng chúng sinh tiếng sau cảnh giới tịnh minh tư tiền thâu triệt u minh chẳng làm mầm Giảng kinh xuất tự thâm tâm Lời lời nhập tanh siêu phàm diễn ca Nào phiền của cõi ta bà Vô minh vi tê cung đà triệt tiêu ngâm Huệ như mặt nhật trên cao Rồi thôi các cõi cõi nào cũng thông Mười vương thế giới đại đồng Ôn dung vũ huy thần thông tuyệt vời nhầm nay con phát nguyện đời đời ngã cúi đầu lại phật ba đời chứng minh nam mô tỳ lô gia na phần nam mô bổn sư thích ca mâu ni phần Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lạc Phật. Nam mô Long Trường Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tử Tại Dương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật.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 Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Sa Ma Hôi Ác Niệm Dài tỏ ghi hoàng bản cana văn lôi về nghiệp ba gối đầu đanh lê mười phương chư phần bồ tát tương thương bao lần chân tri con đã nặng nặng sám phiền não chương vết hàng nội tâm bao ác nghiệp cũng âm à, thầm à, gây nhiều chương ngài gieo mầm khổ đau còn xin ta thi cần cầu à, xa môi nghiệp chướng để đầu trình lên Nghiệp là quả báo nhân duyên Như là trang sức tự nhiên của đời Nghiệp là mầm móng luân hồi Ta sinh sao cõi là nơi nghiệp hành Nghiệp bao ân răng à, vô mình à, Nghiệp làm chương ngại ngăn mình bỏ thân à, Nghiệp là quả nghiệp là nhân Trùng trùng nghiệp báo muôn phần chẳng sai âm Phạm thâu về nghiệp mấy ai à, Ngoài trừ Phật trí vượt ngoài thế gian à, Mênh mong chẳng thể nghĩ bàn à, Phạm phụ tri thiền hạ toán nghi ngờ Lý sau nghiệp báo mù mờ à, Dòng đời chỉ biết bây giờ mà thôi Tay nghe năm cạn trong đời à, Người nghiền sao chịu bao thời đắng cay à. Người an lại có đốt đầy nhà cao cửa rộng thợ thầy chật sân Thấy đời thiện an bất phân Cần chi tính đứng thu nhân để phòng Mê làm nghiệp bao chẳng thông à, Rằng nhân quả ân ba dòng Thời gian à, trong kinh Phật dạy rõ ràng à, Hiện sinh hậu báo ba đàn nghiệp đưa đương hiện bao la quá bây giờ ngài đời này to chăng chờ kiếp sao sinh báo thì quả hơi lâu qua đời này thiện ác đời sao hưởng đền nằm hậu bao lại ấn truyền miên từ thời quá khứ qua miên vị lại cho nên đừng cãi thấy ai hiền lành mà phải một đời khổ đau hiểu rạng sanh bao từ đâu Hoặc do hậu bao trước sau cùng đền Chớ nhìn kẻ ác gặp hên Mà lòng tưởng chẳng ngu phiền trong tâm Xin báo hậu bao chẳng làm là do tội phước sư tâm kiếm xưa Phải nên tin chắc đừng ngờ à, làm lành được phước mong nhờ mai sao em à, thời phước giảm tội sau à, nội chung nghiệp báo là đầu chương duyên à, tu hành mà nghiệp bao lên à, dễ gì thành tụ chú viên mỗi bề à nên cùng trí thức cận kề ngã cùng nhau sam mọi nghiệp kia tiêu dần à, được cùng tiếng hô cẩn thận à, con đường đạt đạo mười phần thận xuôi nhau nay con sám hối nghiệp rồi ha cầu xin chư phật sẽ soi lòng thành à, nam mô công đức nhiên đăng phần à, nam mô phương đức nhiên đăng phần à, nam mô bảo nhiên đăng phần Nam mô đại nhiên đăng phần Nam mô vô biên nhiên đăng phần Nam mô bào hóa nhiên đăng phần Nam mô phổ nhiên đăng phần Nam mô nguyệt nhiên đăng phần Nam mô nhân nhiên đăng phần Nam mô nhân nguyệt nhiên đăng Phật cả Nam mô vân vinh nhiên đăng Phật Nam mô đại ái nhiên đăng Phật Nam mô nhân nhục luân nhiên đăng Phật Nam mô thế nhiên đăng Phật Nam mô quang minh nhiên biên chiếu thập phương nhiên đăng Phật Nam mô Diệu chư thủ nhiên đăng Phật Nam mô Phạ chư ảm nhiên đăng Phật A Sam môi tấm quát về ác nghiệp con nay quỳ tại Phật tiền dâm đầu lễ Phật thánh hiện chư tăng một lòng ta thiết thưa rằng à, kể từ vô thế đã hằng gây ra tội nhiều như cán bao la trái dài như bài hàng hà đôi bên vậy mà chẳng biết căn nguyên do đâu nghiêm với mà nên nỗi này à, hoặc làm năm tội sâu dày nhầm Nghiệp vào vô giác ngục ngày nào ra Nhân xiên đề tôi hằng sáng Nghiệp do ý ác bạc tà đu theo kinh chê lời Phật biêu riêu Phá à, rối tam bảo triệt tiêu đại thừa ngầm chẳng thân tội phước làm vườn hạ bấn yêu cha mẹ chẳng ngưa lời tài a ban lành chỉ báo đường ngay biểu mỗi chu mỏ ngõ lầy bước chân ông Mười thiện năm giới chẳng tuân phạm điều dâm dục chẳng phân tranh bạc giới điều Phật tử tại gia tu hành tu Bồ Tát hoặc là luật nghi nhân cửa hàng hiện chung tăng ni à, cô tình bà rối không chi chẳng làm à, kể ra con xiết lỗi làm à, con nay xăm hối ăn nắng tận cùng Nghiệm sai đà tần tùng phùng hướng về chư Phật trai lòng săn son ha giúp con ha nghiệp tiêu mòn ha giúp con sám mối cho tròn đường tu Nam mô nhân thiết tiết thành tình tổ nhiên đăng phận Nam mô đề bảo tràng ma ni thăng quang phần Nam mô tình hoa tung vương trí phần a Nam mô Câu Tô Ma Kiên Phật ha Nam mô Kim Sơn Phật Nam mô Sư Tử Đức Phật Nam mô Bân Tăng Phật Nam mô Tăng Hoa Phật Nam mô Bân Tăng Hoa Phật ha Nam mô Phong Quang Minh Phật A Nam mô Thiên Quang Minh Phật A Nam mô Lục Thập Quang Minh Phật A Nam mô Quang Quang Minh Phật A Nam mô Chư Ngại Quang Minh Phật A Nam mô Phóng Tịnh Quang Minh Phật Nam Nam mô vô biên quang minh Phật à, Nam mô ba đầu ma quang minh Phật à, Nam mô vượng đức quang minh Phật à, Nam mô lời nguyện về sám hối trên con nay đã sám tội rồi nguyện nhờ cộng đức của lời sám kia vô mình viên não nhất tề đồng thời tiêu diệt nghiệp kia cung tàn nằm phóng sanh tề gia phát quan à, đời đời nương phần giữ hàng thiện nhân à, không xâm ngũ nghịch tội thâm à, diệt trừ ngũ tối của thân xiển đề ngầm từ nay xa lanh nẻo mê mong ngài ngồi được bồ đề liên qua thề không tai phạm nghiệp ma thề tu pháp thiện vào nhà như lai ông Quay nghi giới lần chẳng sai Sao ba la mật chẳng nài khó khăn Bốn tâm vô lượng trường tăng ông. Mười thơ tri lực trang hoàng hạnh cao Đại bi ba niệm chẳng nào Bốn niệm vô quý tìm vào biển không à, Thượng lạc diệt trí điều thông à, Tám tự tại Nga cũng đồng như lai Bám mai thương tốt của Ngài Tám à, mươi vẻ đẹp nghiêm quay trong ngần à, Nguyện nhờ sám hối ăn năng à, Vô lượng công đức sanh bằng đại dương Phần bỏ ta khắp mười vườn chân mình lời nguyện chẳng nhược núi non Từ bi giang hộ cho con à, quỷ tam bào chẳng mòn đức tinh nam Nam mô Trị Quang Minh Phật Nam mô Nguyệt Quang Minh Phật Nam mô Nhật Quang Minh Phật Nam mô Vô Ngại Quang Minh Phật Nam mô Phân Tấn Cung Kinh Phật Nam mô Vô Tỷ Phật Nam mô Công Đức sơn Phật Nam mô Bảo sơn Phật Nam mô Vô Cấu sơn Phật Nam mô Vô Cấu Đức Phật Nam mô Kiên Đức Phật Nam mô Vô Đức Phật Nam mô Nam mô Đà Dòng Mạnh Đức Phật Nam mô Hòa Đừng Hoa Phật Nam mô Hoàng Nghi Đức Phật Nam mô Long Đức Phật Nam mô Công Đức hại Phật Nam mô Tịnh Đức Phật Sam mối riêng biệt về ác nghiệp mà sam mối ba ác nghiệp của thân à, sam mối nghiệp sát sinh à. Nội trong ba nghiệp của thân sạc à, sanh tử nhân muôn phần khổ lao Chúng sanh nào nấy như nhau Đều ham sở sống đơn đau ai bàn ngàm Xe tử vô thể kim mang Trong sanh đều có họ hàng với nhau Mẹ cha anh chị rể dâu Chỉ vì nghiệp lực đối đầu thọ sanh nam mà mang vạn trạng thiên hình à, luân hồi sao nẻo tay xanh à, dương trần à, ngủ mê nào biết xa gần ho hàng chẳng nhận bàn lẫn cũng lờ ngàm Mạc bệnh nhái nốt chặt cương à, Mạc bệnh giết hại chẳng ngờ thương lương à, Trong kinh phần vẫn thường khuyên à, Nuốt nhai thịt ca tướng nghiền thịt con năm nếu về chút lợi ngáo cơm à, lưới bay bắt vật nghiệp dồn nặng sâu à, xa thành à, tội ác đương đầu giết ăn hộ về cẩn cầu thư thang Tờ sanh vào cõi ta bàn Chúng con chưa gặp ai là thiện nhân so thương chỉ bảo khuyên rằng xa sanh hại mạng là nhân tỳ nên vì lời lộng ngu si Mà gieo nghĩa cùng vì miên ăn Sau này đời bỏ báo thân Xa vào địa ngục xa dần tội xưa Chịu bao tâm khổ cho vừa ngầm đầu trao màn ngựa sẽ cơ thân hình à, hoặc là đâm chém tanh à, bành à, hoặc mọi móng ruột mới đành ác kiên trả xong nơ chốn âm ti trở về dương thế lại tùy nghiệp mang Ga thân làm dông xài lan Cọp beo rắn rơ chuôi hàng núi rừng Hoặc làm chuột bỏ côn trùng Hông mau hông mụ rút thùng phận nhớ hoặc làm gà chó heo tơ cho người sẽ thịt chặt cưa nấu xào thật là khủng khiêm biết bao à, khổ bao như giấy lẽ nào dễ vui nhâm nếu mai trở lại làm người à, cũng mang bệnh quan tuổi đời chẳng lâu à, chỉ thành con lại khẩn cầu à, xả mọi nghiệp ác để đầu ăn nắng Xin chư Phật Thánh Hiền Tăng à, Nhục lòng thương xót mà hằng già ơn à, à, Nam Mô Tịnh Thiên Phật Nam Mô Cúng Dường Phần Nam mô tình thân phần hãy Nam mô tình diệu thân Phật ca Nam mô sư tình thân phận a Nam mô phù trí luân quan thân phần a Nam mô đại thinh Phật ca Nam mô vạn thắng thinh phần Nam Nam mô an ổn tinh phật Nam mô lạc thinh Phật Nam mô diệu cổ thinh Phật Nam mô thiên thinh phật Nam mô nguyện thinh phật Nam mô nhật thinh phật Nam mô sơ tự tinh phần Nam mô ba đầu ma thanh phần Nam mô phương đứng thanh phần Nam mô kim cang thanh phần Nguyên nhân và phương tiện của ác nghiệp sát sinh Kể từ vô thủy chúng con Thì có kiến thức nhưng còn hát tâm mang hoặc tham hoặc ghét hoặc sân hoặc à, gì kiêu ngạo chẳng cần tính suy à, trong lòng chẳng chút từ bi à, thẳng tay xa cải cánh chi cùng làm thể nguyện bùa chú lỗ ban Em chờ đến mạc đến tàn chưa thôi Sam hồi nghiệp sát sanh ảo hộ pha phách mà chơi đốt rừng săn băng lưới chạy chó săn đằng củi gầy mái đạo hầm cùng tên nó đạn giết mầm sông vui ca dưới nước chim trên trời lưỡi văn bay đập không nơi thoát đào hoa hoặc nuôi gà vịt dế heo à, để dành làm thịt nuông chiều miệng tham ăn Quảng thế mương kẻ hồng tàn Vật à, long cắt tiết làm hàng bán buôn à, Chung chưa tăng tiên kiêu thương à, Thần đầu mai dậy thịt xương ra trời Quán thang thảo đến tận trời ngã đơn đau tạm không chung lời súng sanh chỉ vì ba tân lưỡi tanh mà mang nghiệp an xa sinh đợi đời ngầm Ngày nay còn sám hối rồi Từ nay việc giữ tân thời lánh xa Lại còn bình biến càng qua Tranh giành biên giới cố mà nhau Nặng chân dầm đa chẳng hề tiếng thương Làm bao ác nghiệp phi thường à, Nay con sám hối mười phương một lòng à, Cùng từ vô thị kim trùng à, Phả thai diệt chân độc trùng hại nhau khẩn à, quan trồng chĩa vét ao à, thao kênh diệt mũi ngăn rào lối ra ngâm gậy rồi gông khoa khảo trang à, nằm ngồi đi đứng bùng đã ghét nhau nồi thì như thể lanh lao nay còn sam hôi cần cầu chư tôn mong về chân ngô mùi em dồn ha mà con cố phạm không còn thiếu chi xin nhờ lượng thánh tự bi à, chân mình à, lời nguyện tức thì ác tiêu ông Nam mô tự tài thanh phần ái Nam mô tuệ thanh phần ái Nam mô diệu thanh Phật ái Nam mô tuyệt trạch thanh Phật ái Nam mô cam lộ tinh phần Nam mô Tịnh Tràng Phật Nam mô Kim Cang Tràng Phật Nam mô Pháp Tràng Phật Nam mô Trụ Trì Pháp Phật Nam mô Lạc Pháp Phật Nam mô Đàm Vô Kiệt Phật Nam Nam mô Hồ Pháp Phật Nam mô Phạm Thắng Tấn Phật Nam mô Pháp Giới Hoa Phần Nam mô Hộ Pháp Nhãn Phần Nam Nam mô nhiên pháp định liêu phần Nam mô pháp tự tài phần à, Nam mô nhân tự tài Phật Lời nguyện già lại bớt về sự xa mối trên à, Nguyện nhờ công đức chỉ thành à, tam mối mà được măng hình kim cán không lâu do lương tôi giảm không còn dưỡng mắt vào đàn tật sân không còn tư tương hại nhân tâm tư bi cũng bội phần thăng quan thương người như thể con ta à, tại ai nguy hiểm đề hà tính toàn à, giúp cho tới chốn an toàn à, còn đem danh pháp luận bàn độ nhân người người đều cảm phật ân không còn sợ ai mười vần mừng vui quy y thải phật rồi con đem tánh mạng gửi nơi phật đàn ông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 Nam mô Long Từ tại Vương Hoàng Nam mô Bảo Văn Phật Nam mô Giác Hoa Đình Tự Tại Vương phần Nam mô Ca Sa Tràng Phật Nam mô Sa Phật Ông Phật A Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát A Nam mô Phổ Thiện Bồ Tát A Nam mô Đại Tây Chí Bồ Tát Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát Nam mô Quán Từ Tài Bồ Tát Sa môi nghiệp trộm cơm cúi đầu đảnh lễ chư tôn ờ, con xin phạm mối tội còn ác ờ, tâm ờ, trộm cơm ác nghiệp của thân nếu không sàm mỗi thập phần khổ đau trong kinh đa dạy như sao Vật kia có chu mặt dầu nhỏ nhen Cọng rau ngọn có cây kim không cho chẳng được mưu tìm đoạt sáng huống chi lèn lây trộm cạn chi vì lợi nhỏ nghiệp quá ngập đầu và chịu nhiều khổ bao rẫn sâu xa vào địa ngục muôn màu hại kinh Chịu bao lo tâm khổ gia đình à, Hoặc tìm nẻo dư xúc xanh mà giàu mà lạc đà lừa ngựa bò trâu à, đem tân giác nặng cúi đầu trả quan à làm người cũng chẳng an toàn à, làm thân tôi tớ để hoàn tội xương à, trộm cột khô báo chẳng vườn, đại à, con sam mối sinh chừa lòng tham mong Sam hôi a nghiệp trộm cơm nay thành sam hôi đã làm mà kể từ vô thị lòng tham ngập trời ngập Bạc vàng tài sản của người quá dùng sức mạnh dựa ơi công quyền à, nói lời xuôi ngược đảo điên công tư chiếm đoạt lợi điên cho mình hoặc về hỏi lộ gia đình à, bé ngay thành dạy cố tình hại nhau à, hoặc làm quan lại đứng đầu dung tung kẻ hạ mưu cầu tham ô của công quản lý hộ độn à, chia bài cắt phe lợi to về mình à, thuế nông thế mãi công trình à, qua đò vượt ai cố tình đi không à. nay con phát lộ cầu mong à, ăn năn sám hối đồng chuyện tiêu lại từ bao kiếp xưa lâu Đồ dùng tam bao cung cầu đọt tránh năng Nhan đèn pháp khi tượng kính Cùng đồ ập thật để dành nuôi tăng Áo quần tiện tinh cung dường Cùng rình trộm cắp làm gương thấp hèn nào rau dưa cùi đước dầu đẹp lúa tơ phan lộc cất riêng để xài quả hoa thiện tinh cung bài âm um, Ê quyền thao tung lấy xài tự nhiên ờ, Nay con sám mối tội kiến ờ, Chư Phật Bồ Tát Thanh Hiền Chừng Trí kệ từ vô thì mà ghi tội con chồng chất cùng vì thanh tham của thầy của bạn cũng ham cùng vì lợi lộc mà cam dối lừa ngầm sớm diện thân công chẳng nương rời rào xê vách chim bừa đất đai của người sang đoạt công khai của công bọn rung mà xài việc riêng con xin chư phật thánh hiện chứng minh con nguyện tính chuyên phạm trừ kể từ vô thị đến giờ tành thành pha nước đào ngộ lương dân ép người bán đỡ thân nhân ép cho xảy nghe tăng đàn mới cam tội tình vu cáo cần giam gây nên quan trai bằng nam chia liền nam tạo bao tham can não nề nay sinh sam mối trăm bề ăn năn kể từ vô lượng thời gian lạnh giao tương mãi lập hàng bán buôn ban thì cân nhẹ đấu non buông thì này ép chẳng còn nương tay các đo thừa tất ngắn dài đổi hàng tôn sâu ra tài con buông tìm cầu chung à, lời con con à, chẳng để gian xạo nuôi non đạo tài à, dân lời thể nguyện hôm nay ăn năn sám hối phật thầy chứng minh kể từ vô lượng kiếp sanh soi tượng khoe danh nội danh cường đồ chẳng chê cướp vật đồ hồ trong thì lẫn lướt ngoài hô ly tình đồng mượn trò voi toan thượng tên à, dối gian miệng lợi cho mình mà tôi ác à, à, kia nói chẳng đủ lời đại con sam mối nương nơi phật đàn nào cầu cho ác nghiệp được tha, à, chư tôn hiện văn thương mà chứng minh à, tội kia con đã chi thành ăn năn sám hối tội tình hoàng không mong lời nguyện về sở sam hối trên à, nhờ công đức sam mết lòng mà được ngọc như ý hạnh thông đời đời nhờ ngọn cao mưa xuống tử trời ngờ y phục thật phẩm muốn thời có ngay không còn ý tưởng trộm bái người người đều biết đủ đầy chẳng ham mong lỗi làm chăng nhiễm tâm can lại bồ thi giải ban phước lành hồi hướng cầu nguyện hoàn thành thiện tâm thi độ chúng sanh muôn loài nam mô công đức tự tại phật nam mô thanh tự tại phật nam Nam mô Thế Tự Tại Phật Nam mô Quan Thế Tự Tại Phật Nam mô Vô Lượng Tự Tại Phật Nam mô Ý Trụ Trì Phật Nam mô Nam mô đề trụ trì Phật Nam mô Ni Di trụ trì Phật Nam mô Khí trụ trì Phật Nam mô công đức tanh chủ trì phật nam mô sáng tăng phật nam mô truyền pháp khởi phật nam mô như thế quang hình thị phật Nam Nam mô Pha Nhật Thiết Vô em Túc Hành Phật Nam mô Phá Thành tổ Phật Nam mô Thiện Hộ Phật Nam mô Thiện Tứ Duy Phật Nam mô Nam mô Thiện Hỷ Phật à, Sa môi ác nghiệm dâm dục Lại dục tận nghiệp thứ ba gốc Nguồn vô tận ta bà thọ sinh Theo lời Phật dạy trong kênh à, ai đêm vạn trạng thiềm hình ngũ sĩ à, ngục tù chướng ngại u mê à, luân hồi muôn kiếp cũng vì ai ân cuộc đời sống tựa mây vần à, đông xương vô định mấy lần tu di à, không tan nước mắt dầm về à. nếu đem tin chưa xuôi khe nào bằng nào vương vòng ái dục vĩ bản biển mê sinh tự sinh thằng rỗi ren địa ngục thông khổ mấy phen cũng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than số sinh quả bao thân cam bộ câu chim sẽ tanh ham dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chốn vui à, do nhân ái dục khiến đời khổ đau à, phật tiền tha thiết khẩn cầu à, ăn năn sám hối tận sâu phát lồn sám hối à, nghiệp dâm dục à, kể từ vô thị đến giờ à, luân thường chẳng giữ tương tư vợ người giàu mô sao dụ dỗ đột chơi xâm phạm trên tiên phá đời gái ngoan tỳ kéo ni cũng tin toàn làm nhớ phạm hạnh hoàng đàn đầy đương ê quyền cưỡng bưng à, gạt lượm à, khiến người tan tan à, cũng chưa thỏa lòng trắng hoa mèo mỡ gà đồng chẳng phân biệt hạng đàn ông vô lội nay con đàn chuyện đời à, chi thành tam hôi sao vời ăn nắng à, lời nguyện về sự sám hối trên à. Nhờ công sám hối nào việc ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trừ sanh ra chẳng tự cửa nhớ tâm thân thanh tịnh là nhờ quá sinh thập phần tương tôn quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyệt trần xa lìa phục vọng ái ân à, biết đời hư áo hồng trần thoát ly nhân trong mơ cùng chẳng suy vi à, như như bất à, động tu trì chánh nhân nay đêm tính mạng tâm thần quỳ đảnh lễ pháp thân phật đàn nào Nam mô Thiền Sư Phật Nam mô Phổ Thiền Phật Nam mô Cam Lồ Công Đức Phật Nam mô thiền nhàn Phật Nam mô sư tử tiên Phật Nam mô Phật nhãn Phật Nam mô hiệp tụ Phật Nam Nam mô Phật tri dung Phật à, Nam mô Thiện trụ Phật à, Nam mô Thật hành Phật à, Nam mô Sư Tự Thủ Phật à. Nam mô Hai Mạng Phật Nam mô Năng Độ Bị Ngạn Phật Nam mô Thiện Tử Duy Phật Nam mô Xuân Vương Phật Nam mô Nam mô Chu Trì Phật Nam mô Thiện Dạ Ma Phật Nam mô Thiện Hành Phật sám ơi bồn á nghiệp cứu miệng à, khôn bao á nghiệp của miệng à, cúi đầu kinh lễ như lai à con xin sám mọi nghiệp sai miệng mồm mà gạt miệng bốn thứ bao gồm mà nói lời thô ác ôm xòm dệt thiếu ông Phân công nói lời hai chiều Nói lời chẳng thật đặt điều dối gian à, Lời kinh à, giao quân rõ ràng à, đó là nhân địa ngục đàn đỏ sáng cùng lời ngã quỷ an ma chiều chiều thông thiên khảo tra ngục hình đã à, nếu sanh vào cõi xúc sinh à, làm loài quả cu phá thanh rợn người nhầm nếu sanh à, trở lại cõi người à, miền mồm hôi thôi nói lời điệu ngoan à, ở trong thân quyên bất Hoàng hãy tranh nay cái người xa lạnh dần miệng gây nghiệp ác ngu đơn ờ, quy tam bảo ngàn lần ăn năn ờ, sám môi ác nghiệp nội thô ác côi đầu kính lại thế tôn ờ, một lòng sa môi lòng son dài bài chung con nghiệp kiếp đến nay à, dùng lời thô ác mà gây giật hờn ngàm với người gây gỗ tranh hơn à, nỗi năng à, bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen lạ sang hèn nói lời nhục mà dưới trên chẳng màn nào miệng mồm chửi đùa phú phạt khiến người không hận tìm đàn tránh sang cùng người xô sanh bất Hoạt quán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm là lối gian rần ờ, tạo ra ờ, khẩu thiên thần cũng kiên ờ, tội tình vô lượng vô biên nại sinh sam mối nghiệp điên dập đầu mà ờ, hỏi nghiệp dôi trang ờ, đời con chẳng biết từ lâu ờ, chuyên lòng dối trá mù cầu lợi điên an năng nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin cha con thần quyến bạn hiện cũng ờ, mô lừa dội nói điên làm hoàng ờ, làm cho chia rẽ họ hàng ờ, làm cho nước mất nhà tan mới đành nào hoặc dùng yêu thuật mà hàng ờ, miệng khoe khoang đã tụ thành thánh nhân ờ, tư thiện bác định chương phần ờ, Bồ Tát là hán được thân thành thiện nào bảy điều xài khiến long thiên à, xăm à, trò cầu đảo chuyện miền gió mưa à, này con sam hối sinh trường lòng con chỉ thiên tông tơ phát lộ tam hôi ác nghiệp tiêu trừ hoặc dùng lời lẽ điểm tô à, văn hoa trao chuốt mù đồ lợi danh à hoặc dùng ma nhạc cơ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ mối lặng lơ lời nói tiếng cười làm đẹp sằng bậy vụ người tà dâm mau khiên người mê sạc loạn tâm à, mỗi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng ai à, hoặc dùng mỹ ngữ khoe tài vô không xuyên tạc chế bay trung thần nào Dèm pha heo tự hiện nhân ờ, Khiến cho hậu đế nghi làm Người ngài ờ, ân ờ, quan có nồi tỏ bài Ôm lòng quan hận tội về sự sanh nay con phật lộ chi thành tất ca nghiệp ác tội danh sám trừ sám hối ác nghiệp nổi hai lưỡi nhầm kể từ kiếp kiếp hình thôn à, gây ra tội lỗi quan thù vì đâu à, bày ra lời nói đôi chiều mà tán dương ngoài mặt đặt điều sao lưng à, Dèm pha phần tan đôi đường à, Tân công kinh à, ba Lời nhường như giáo à, Vua tôi kinh kỳ lẫn nhau Vợ chồng ly tan Bọn bầu lìa sang hai bên liền kết an hòa à, cùng vì thiêu dệt dèm phá sự tình à, gây nên thù quán giao tranh à, làm cho nước loạn dân lành khóc lang a nghiệp như nước thằng hạng lòng thành tham môi sinh tha nghiệp về con nguyện tu sửa từ đây Nguyện cho tội ác miệng này quá không Lời nguyện về sơn sam hồi bốn nghiệp của miệng nghiệp miệng sam vừa sống nhờ công đơn sám mà lòng được yên âm thanh tam thư đủ duyên biện bài bốn thứ chủ viên tụ thành nào và ngôn lời lẽ đành rảnh nói năng hòa hợp mi lành lợi chung ai nghe cùng thọ tâm lòng biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền nào ngôn từ bất thiệt len men ghiên người dài thoát ô phiền phạm phu nhập hàng thanh giả chân tu mở con mắt tệ phá tù tối tâm con xin pha nguyện nhật tâm sam môi nghiệp miệt mê làm xưa nay cối đầu năm mà trước đài ngưỡng về tam bảo miệng mài quy y Nam mô thiện công đức Phật Nam mô thiện sắc Phật Nam mô thiện thức Phật Nam mô thiện tâm Phật Nam mô Thiện Quang Phật Nam mô Sư Tử Huệ Phật Nam mô Băng Khả Thăng Phật Nam mô Băng Khả Thăng Vô Quỷ Phật Nam mô Nam mô vô lượng Phật Nam mô Bông Dư Phật Nam mô Bất Động Tâm Phật Nam mô Ân Sưng Phật Nam Nam mô bậc kiếp nhược thanh Phật Nam mô bảo ai đức thượng vương Phật Nam mô bất hiểm túc tạng phật Nam Nam mô Băng Kha Đồng Phật Nam mô Danh Bồ Quý Phần Sa môi ác niệm của sáu căn Thân nghiệp khâu nghĩa sam rồi nha Sao gia quan cũng phải thời ăn năn Hướng về vô thị tội căn giác quan thượng nhật à, mắt à, hàng thấy sai ông đam mê sắc à, đẹp bên ngoài màu mẹ xanh đo gái trai mì miều mà lòng tam sanh dễ siêu mộng mơ bân chanh tạo nhiều đăng cái nhau tai đàn ngọn ha thay nhớ lời em dịu vui vầy nị non làm cho chi khi hao mòn y tưởng hồn ám mê hồn loạn tâm mơ Mùi ham mười xa hương trầm mà Mùi thơm quá lạ ấy lầm phát xanh Lưỡi thèm thịt beo cá tanh Bội tim gông khổ tội xanh ngập đầu màu thân lùa mình gắm mạo càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều ấy thì tưởng tượng cao siêu lời rằng chánh pháp bỏ liều chẳng ước sao căn kiếp nào vừa ờ, con ờ, sanh sám hối nguyện chừa nghiệp căn ờ, lời nguyện về sự sám hối đầy dòng Nguyện sinh à, sám môi mắt à, trần à, Nhờ công đức chân Pháp thân phần đạn Cũng hạng Bồ Tát Tây Sa Vì niệm tướng vượt qua chẳng làm màu và phạm thai công đức vô ngần thường nghe chánh pháp thanh thần thiết tiên nhờ công đức sam mũi nên người mùi hương tinh não phiền dẹp tan công đức sam lưỡi vô vàng ờ, niệm toàn pháp vị không màng lợi danh sam ờ, thân công ờ, đức hoàn thành áo như lai mặc hiếu rành tánh không sa mỹ công đừng cùng động diệu thăng nghĩa đế nhập dòng vô sanh đại nguyện con đã trần tình mong gầy công đơn chung sanh hương nhờ ngàn Nguyện đem cai mạng sống hở quy tam bảo vượt bờ tự sinh nơi nam mô danh tự tại hộ thế gian Phật ngầm Nam mô danh long tự tại tịnh Phật Nam mô danh pháp hành quang tệ Phật Nam mô công đức trụ trì Phật Nam mô danh diệu thăng từ bài tướng thông sư Phật Nam mô danh diệu thăng tự tại thăng Phật Nam Nam mô Gia Na Lạc Pha Phần Tấn Phật ơi Nam mô Danh Phạm Giới Trang Nghiêm Phật Nam mô Danh Đại Thừa Trang Nghiêm Phật Nam mô Danh tịnh Tịnh Vương Phật Nam Nam mô danh giải thoát hành Phật Nam mô danh đại ái di lô khởi dương Phật ơi Nam mô danh hiệp tụ na la diện vương phần nào Nam mô danh tam hoại kiệt ma luân Phật ơi Nam mô danh tinh tân căn bảo dương Phật Nam mô danh đắc Phật pháp ba đầu ma Phật nào Nam mô danh đăng nhầm nhãn phân đa lợi Phật ngài Nam mô danh tỳ tuyệt giang giác Phật ngài Hồi hương phong kinh niệm Phật bệ ái vô sông ngàn trùng mà đại dương cổ não mênh mông xa vời ngàn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 Đại Thế Chi Bồ Tát Ngài Nam Mô Đại Thế Chi Bồ Tát Ngài Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ngài Nam Mô Tánh Tịnh Đại Hải chung bồ tát ai nam mô thanh tịnh đại hải chung bồ tát ai nam mô quá thanh tịnh đại Hãy chung Bồ Tát chung con trì niệm danh hiệu chân thật nào đầy đủ công đấng của phật di đà sanh phật từ bi nhiếp thọ chung con chớ mình chung con sám môi phát nguyện bao nhiêu an à, nghiệp à, chúng con đã làm đều bởi vô thị à, nhượng tam sơn di động thân miệng ý mà phát sinh ra ngày nay chúng con xin à, à, sám hối ca à, nguyện cầu chung con trong lâm mạng chung khỏi có thân cả mọi thứ trở ngại chợt thêm nhìn lại à, à, đơn à, phật di đà băng găng giang sanh thế giới cần là bao nhiêu thiện căn do chúng con làm bao gồm pháp hạnh sám hối hôm nay ờ, đều đem hồi hướng Tại công thành ờ, nguyện cầu Pháp giới ờ, Tại công thành cùng dạng sanh thế giới cần làm ma hai à, ba nhà ba là mượn đà pháp nên quan tự tại ngoan sau bàn nhà ngài thấy rằng tất cả là không năm quần cùng thể một dòng mà là không nên vừa khỏi dòng khổ đau xa lời tử ba sau tình chăng sắc là không công sắc chẳng ai này xa lợi tử nghe đây không bổn nguyện ca pháp xưa rầy tưởng không gì không tướng nên không sanh diệt cùng chẳng tăng chẳng thiệt mấy nào chẳng nhớ chẳng sanh tự hào ở trong không đó pháp nào cũng không Đà không sát lại không ca thọ Thường bất hành lại có hay sao Mắt tai mũi lưỡi thật đau à, Không thần không ý vậy giàu thức sanh cùng chẳng có sang thành hương về nhà sông pháp kia cùng trì giá tôi nhãn giới đa chẳng có rồi ở đền ấy tân nhớ ta ngồi có gì không vô minh đó là che chẳng tay à, lẽ nào đâu tận thấy vô minh à, đến như lào tự chẳng phanh à, mong lão tự tận thật tình luôn công an Khổ tạm diệt đạo đạo đồng không có trí tệ mong được có được chăng các hàng Bồ Tát văn hàng nghĩ theo bát nhã không ngần ngại gì ngầm không sợ hai viễn ly điên đảo xa lìa mộng tường đảo niết bàn ba đời chư phật thường làm mì theo ba nhã dập nhập hàng thanh nhân ba la mật thường chân đẳng gia ca ngồi tòa sen diệu giác bồ đề ngà thế nên chư bát nhã kia là đại tấn chú đưa về nguồn chân là đại minh hoài thần vô thường là cho thần nghĩa chơn vô xong mà vô đằng đẳng chú tột cùng mà phải nên tin chăng dứt lòng hoài nghi nên như vậy tức thì nói chung Yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tát bà yên đế yên đế bà la yên đế bà la tăng yên đế bồ đề tát bà ngài yên đế yên đế bà la Hiền đệ ba la tăng yết đề bồ đề tát bà hồi hướng công đức công đức xa môi kho nghị lượng nào vô biên phước đức nên to tượng nguyện gặp chúng sanh trong pháp giới mau về cõi phật thẳng một đường nào duyên lành hồi hưởng mau giác ngộ văn thù phổ hiền quan âm độ á các vị Bồ Tát nhiều vô số Đại trí bờ kia chư thiền hộ nguyện tiêu ba chương trừ phiền não à, nguyện được trí huệ đặng tương hảo à, nguyện bao tội chương sam tiêu trừ kiếp kiếp được theo ngôi tam à, bào tự quê phật đương nguyện chung chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm từ quy y pháp thân nguyện chúng sanh tâm nhập kinh tạng trí huệ như hài Tự quê tan à, đưa nguyện chúng sanh mong à, ly đại chúng à, nhân theo vô mô ngài nguyện đem công đức này hương về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phật